dưới cơn mưa phun nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướn nhanh lánh lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay xe lăn bay gấp phanh nơi đêm đường đến tay chỉ còn ba xe đến say và em nói yêu anh bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhân Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi Choàng tay khẽ ôm từ sau là nơi ấm tan vào nhau Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi Giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay Giữa đại lộ đông tây yeah, yeah. Ánh trăng trên bầu trời nép sâu đèn đường như em ném anh Hát vu vơ bành bông mấy câu chẳng đầu không đôi em biết La la la la la la nghe nhịp đập con tim lướt nhanh Từ câu hát yêu anh Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhớ Em muốn đừng tựa vào anh Từ nay về sau mãi mãi Choàng tay khẽ ôm từ sau Là nơi ấm tan vào nhau Em muốn đừng tựa vào anh Từ nay về sau mãi mãi Giữa đại lộ đông tây Có mình cầm đôi tay Giữa đại lộ đông Trái đất vẫn cứ xoay cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào Nhưng anh vẫn mong mình mãi như thế thôi Vẫn cứ thế nắm tay cuộc đời mai đây có thay có đôi Nhưng anh vẫn mong mình mãi như thế Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhờ Em muốn nương tựa vào anh Từ nay về sau mãi mãi Choàng tay khẽ ôm từ sau Là nơi ấm tan vào nhau Em muốn nương tựa vào anh Từ nay về sau mãi mãi mãi mãi giữa đại lộ đông tây na, na, na, na, na, giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay giữa đại lộ đông tây uh,